Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình tiếp tục mình làm video này mình giới thiệu cho tất cả các bạn một số dụng cụ các bạn chơi bầu cua bịp Thì Tết cũng sắp tới rồi, thì à, Tết này à, chúng ta chơi bầu cua rất là nhiều ha Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái cách mà các bạn chơi bầu cua bịp hiệu quả nhất Đó là khi vào sòng chơi các bạn phải bỏ được những cái đồ của mình vào Thứ nhất là các bạn phải bỏ được những cái thùng hay cái thau hoặc cái thùng giấy, thùng nhựa gì đó ha hoặc là cái thứ hai là các bạn muốn chơi được á thì các bạn phải bỏ những cái hột bộ hồ của mình vào thì các bạn mới có thể chơi hiệu quả được tránh cái trường hợp mà các bạn cứ nghe người ta quảng cáo là khi tới sòng đồ của người ta hết hột dĩa nắp gì của người ta mà mình mang tới là thuốc hay là nước bôi ha thì những cái đồ đó thì ờ, khi mà các bạn mua nên các bạn thật cân nhắc thật kỹ ha thì để tránh cái trường hợp mà mua về các bạn không có thể chơi được thì mất còn tật mang ha lại rất là thiệt thòi cho các bạn nên là mình cũng nói luôn để các bạn à, tránh ha thì à, hôm nay á cái mà mình muốn giới thiệu tới các bạn đó là khi vào sòng các bạn bỏ hộp vào để các bạn chơi hột á thì trong ba hộp này sẽ có một hộp có tan thì cái hộp này á thì mình cũng nói luôn cho các bạn là mình sẽ cấy một con chip cực kỳ nhỏ vào trong đây ha chip thì chắc cỡ bằng đầu đũa mình ăn cơm thôi thì à, cái pin của cái bộ chơi, đồ chơi này á thì nó sẽ được tầm trong vòng khoảng một tháng hơn một tháng ha nên các bạn chơi rất là lâu nên các bạn cứ yên tâm về vấn đề pin nha thì pin á khi mà các bạn chơi hết rồi thì các bạn cứ mang cái bộ hột này lên mình sẽ thay pin cho các bạn nếu mà các bạn thay pin á thì à, giá thành nó rất là rẻ nên các bạn phải giữ lại cái máy này ha thì một bộ nó đi kèm là một hột và một máy này là máy này máy rung nha thì đây cái máy này nó sử dụng bằng pin remote máy lạnh á pin remote tivi gì đó ha thì khi mà các bạn ra tiệm tạp hóa các bạn mua thì trực vài ngày một cặp pin này thôi thì hết thì các bạn cứ thay nha còn cái pin ở trong cái hột đó thì các bạn phải mang lên đây mình sẽ thay và mình chỉnh sóng lại cho các bạn nha chứ còn từ các bạn thay thì các bạn không thay được đâu nên là các bạn à, cứ nào ở xa quá các bạn cứ gửi lên cho mình mình sẽ thay và gửi lại cho các bạn nha thì cái bộ này ưu điểm của nó là khóa từng sóng không bất kỳ là những cái dụng cụ hoặc là cái máy đa năng hay là cái máy dò sóng nào có thể bắt sóng được cái bộ bầu cua này bộ này ta gọi là bộ bầu cua rung sáu mặt đó ha bộ bầu cua báo rung sáu mặt thì đây cái bộ này á nó sẽ có cái ưu điểm đó là tuyệt đối nên các bạn khi mà các bạn chơi là các bạn không cần phải lo là bị người ta bắt sóng hay là bị người ta nghe lén hay như thế nào nha thì cái cục rung này á nó sẽ báo nhịp rung cho các bạn khi mà các bạn chơi thì các bạn sẽ bỏ trong quần hay là bỏ trong túi áo gì đó nó sẽ đụng da thịt của mình mình sẽ cảm nhận được nhịp rung để mình chơi ha thì cái bộ bầu cua này á, nó báo chuẩn xác cho các bạn 100% không bao giờ bị phản nha thì cái này là có tan mình cũng nói luôn để cho các bạn tránh nha thì à, khi vào sòng mình chỉ bỏ cần bỏ một hộp vào là nó có thể dung được rồi thì bất kỳ ở như những cái sòng sới nào mà các bạn chơi những cái mẫu hột mà hộp xốp nè hộp giấy hộp mút gì đó ha với những cái hình nè cái vỏ ở ngoài cái giấy này là nó khác á, thì các bạn cứ mang những cái mẫu hộp đó lên mình sẽ làm trực tiếp vào hộp cho các bạn luôn nha thì à, khi mà các bạn lên cơ sở của mình mua thì nhân viên nó sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn cái cách chơi như thế nào và à, nhịp rung ra sao ha để các bạn à, về có thể hiểu rõ hơn còn hôm nay với đối với cái bộ hột này mình sẽ đã cấy chip sẵn vào trong đây rồi thì ờ, nó sẽ có công thức là bầu rung hai cái dài con cua một cái dài con tôm một ngắn và con cá hai một ngắn một dài con gà không rung và con nai là hai cái ngắn nha các bạn thì bây giờ mình sẽ sắp cho các bạn cảm nhận cái nhịp rung với mình ha ở đây mình sẽ bỏ lên cái này mình sẽ bỏ lên cái đó ha mình sóc nè đây trước khi chơi á các bạn nhớ giúp mình là các bạn phải bật cái công tắc này lên nha đó bật công tắc rung lên nè sóc lại nè cái này nó rung một cái dài cái này nó rung hơi yếu nên mình mở ra cho các bạn thấy ha cái này nó rung một cái dài để mình kiếm cái Để cái này thử đi đây mình bỏ vô cái này thử ha, bỏ vô cái này thử mở ra một cái dài là cái con gì đây một cái dài thì chúng ta sẽ đánh con cua nha cua bỏ này có con cua nha các bạn đây con cua cái này nó rung hai cái ngắn hai cái ngắn thì mình đánh con nai mở này một trăm phần trăm có con nai nha các bạn mở nè có một con nai nha thì cái này xác suất của nó là một trăm phần trăm nha tiếp theo nào cái ngắn tiếp con nai vẫn không đi nè mở ra ha à, có hai con nai luôn cái này cũng có khi mình đánh được à, hai tới ba mặt của nó luôn nha lắp này váy này nó rung hai cái dài hai cái dài mình đánh con cua nha mở nè có hai con cua một ngắn một à cái này đúng hai cái ngắn con nai tiếp nè mở nè có một con nai nha thì các bạn có thể chơi bất kỳ những cái thùng cái thau nào một cái dài con cua này bất kỳ những cái thùng khi mà các bạn vào sòng chơi á thì ờ, mình chỉ cần bỏ bộ hột vào là các bạn có thể chơi được bất kỳ họ chơi thùng giấy hay là thau nhôm thùng nhựa gì các bạn đều có thể chơi được ha hay là những cái tô meca thì các bạn vẫn chơi được nên các bạn cứ yên tâm nha dĩa của người ta thùng của người ta mình chỉ bỏ hộp vào là chơi được rồi lắc nào hai cái ngắn tiếp tục mỗi con nai nè một trăm phần trăm có con nai ha cái này nó lên ba mặt luôn xác suất là rất là ok nha cái này nó rung một cái dài một cái dài con cua nè mở nè ha có một con cua thì cái cách thứ hai á để các bạn chơi bầu cua bịp hiệu quả là các bạn phải bỏ được những cái thùng cái thau camera vào thì những cái thùng cái thau này á mình đã độ chế sẵn camera vào trong đây rồi thì khi mà các bạn vào sòng chơi á, thì các bạn chỉ cần bỏ cái thùng này vào là các bạn có thể chơi được rồi ha cách thức chơi thì nó bao gồm một cái thùng này và một cái màn hình điện thoại trắng đen ha đây giống như cái màn này là các bạn có thể chơi được rồi một người sóc và một người coi ha rất là sáng và rất là rõ thì bất kỳ ở những cái sòng sới nào các bạn chơi những cái thùng nào hoặc là cái thau nào thì các bạn cứ mang những cái mẫu đó lên mình sẽ làm và độ chế camera vào trong đó cho các bạn nha thì ờ, cái thời gian pin của cái thùng này cũng rất là lâu khoảng chừng được 4 tiếng đồng hồ nha đó là mình đã nói sơ qua để cho các bạn hiểu hơn về những cái dụng cụ để các bạn chơi bầu cua bịp thì đối với những cái thau nhôm này á thì các bạn có thể làm được ờ, kích cỡ từ 17cm cho tới 24cm nha thì ở những cái sầm các bạn chơi những cái mẫu thông thế nào thì các bạn cứ gửi lên cho mình bất kỳ những cái thùng hay cái thau hay cái tô nào đó thì các bạn khi mà gửi mẫu thì các bạn nhớ gửi cho mình hai cái nha mình cũng nói luôn ở trên đây để khi mà các bạn coi được á thì các bạn sẽ mang mẫu lên các bạn mang hai cái lên cho mình làm mới được nha các bạn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 hoặc là những cái bản game ha thì bạn nào mà cần cái bộ bột cua này hoặc là bất kỳ cái nào á, thì cứ alo cho mình còn những cái bạn nào mà ở xa quá các bạn không có thời gian lên trực tiếp cơ sở thì các bạn cứ cho mình xin cái địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn nha thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình